Ok, hello anh em, xin chào anh em đã đến với kênh của Lộc Phát Tài Thì hôm nay ờ, Lộc Phát Tài ờ, cũng ờ, làm một cái video gửi cho anh em nói về hột làm 5 năm bầu cua Đó, thì bên Lộc có cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ bầu cua, kích cỡ, nhãn mát, tem Đó, và tài xỉu, bài lá Anh em có thắc mắc gì thì liên hệ tới hai số thoại trên màn hình nha anh em 0981 521 779 và 0966 521 779 đó, để được tư vấn và hỗ trợ anh em biết về những cái bộ môn à, bịp của thị trường đó thì hôm nay lộc à, sẵn làm một cái video à, lặng làm cho khách đó hai à, bộ à, 5 năm cho khách thì lộc sẽ là chỉ anh em cách nhận biết hột làm và hột chợ như thế nào thì bây giờ đây là cái hột à, hột đây là mình sẽ lấy ra hột chợ cho anh em xem nha thì cái hột chợ với hột làm á nó khác nhau hoàn toàn nha anh em nó không giống nhau nha anh em nên hiểu điều đó đây nè đây là hai hộp chợ anh em nhìn hộp chợ thì nó sẽ như thế này nó sần sùi mà tem mát thì nó sẽ bị ờ, nhăn nheo đi anh em nhìn nha nó bị nhăn nheo nó không có được thẳng thớm như là bộ làm anh em nhìn đây nè đây là hộp làm bây giờ mình sẽ cầm hai hộp làm lên cho anh em xem anh em nhìn hai hộp làm này hai hộp làm với hai hộp chợ thì anh em nhìn, nhìn là tờ hiểu nha thì à, hai hột hai hột là, là chợ thì anh em biết rồi hột chợ thì nó mốt méo nó không có đẹp và những cái góc cạnh của nó sẽ không có đều anh em nha những cái góc cạnh của tem nó sao không đều nó thì khi anh em lắc á thì rất là nguy hiểm đó anh em không kiểm soát được khi anh em lắc như thế nào để cho anh em à, có thể chiến thắng còn nếu hột làm á thì góc cạnh kể cả tem đều thẳng thớm đó để mình cho anh em xem đây anh em nhìn nè những cái góc cạnh đó đã làm bằng thủ công mài dũa thì nó bắt ra cái hộp vuông vắn như thế này và cân đối như thế này để dán tem lên thì anh em nhìn tem nè rất là đẹp nha tem mới ken xe ben và nó không bị dư góc cạnh anh em nha cuốn hộp xốp mà dư hút cạnh là là sẽ nguy hiểm lắm nha anh em nha đó thì à, anh em nhìn hộp là biết rồi anh em nha còn nếu không nữa nếu một trường hợp nữa anh em thích đó anh em tự về anh em dán muốn dán kiểu gì anh em dán á thì bên mình có cung cấp cho anh em luôn là tem mát có sẵn cho anh em luôn đó đóng vào bao bịch như thế này đó cắt sẵn đây là những cái tem cắt sẵn để cho anh em về tự dán nè anh em nha nó vừa với hộp chợ nha hai đây là hai phân bảy hai phân tám là dán vô tư nha anh em đó tem này là hai phân bảy phân tám dán vô tư còn nếu anh em thích nhỏ hơn nữa thì anh em cứ cắt ra vậy thôi hình thì nó vẫn vừa đủ một cái bộ bộ bộ bộ bộ, bộ cua mà anh em đó thì anh em không có shop hoặc là như thế nào thì anh em liên hệ mình sẽ cắt shop cho anh em luôn gửi shop và gửi tem anh em về tự việc chỉ có việc là anh em mua một hũ keo về anh em dán thôi đó đưa cái hũ keo uh, dán giấy uh, đây anh em chỉ cần mua một hũ keo dán giấy như thế này anh em thấy không keo dán giấy đó anh em đổ ra cái chén vậy và anh em tự dán anh em nhìn đôi tay của thợ mình đang làm kìa thấy không đó thoa keo đều như vậy và anh em dán tem lên thôi rất đơn giản nhưng quan, cái quan trọng nhất á <clears throat> anh em phải hiểu nè cái quan trọng nhất là hộp xốp anh em canh như thế nào cho nó chuẩn nha các mặt đều bằng nhau đó nếu như anh em canh mà không chuẩn không bằng nhau á, thì hộp nó sẽ lăn nó sẽ có vấn đề à, nên là nên cần những cái đôi tay như những người thợ bên mình đó anh em nhìn kìa những cái đôi tay làm rất là tỉ mỉ rất là đẹp nha anh em nha đó thì không phải là đơn giản mà anh em làm được những cái hộp shop mà shop chưa chưa chưa làm á anh em nhìn nè nó như thế này nè thấy ghê không đó lâu là được mà vuông vắn đẹp đẽ như thế này đây đây là những hộp là đã làm rồi anh em nhìn thấy không những cái, cái cạnh nó bằng nhau anh em nhìn nè những cái mặt cạnh nó bằng nhau anh em nhìn nha bằng nhau chứ không phải như cái hộp mà không làm anh em nhìn nè gốm không đó đây là cái hộp thau này chưa làm nè anh em nha còn đây là đã đang làm đó anh em nhìn nhìn hộp là anh em biết ngay đó hộp mà chưa làm thì anh em nhìn biết ngay còn hạt đã làm rồi thì anh em nhìn nè dán tem này rất là đẹp đó, nó vuông nó vuông cạnh vuông góc thì hột lăn thì nó không bị chết nó không bị uh, mắc hột nó không bị mắc ấy và cái kiểu cái cười mà đã đánh lâu năm rồi người ta sẽ không có đoán được là trong đó có có cái gì anh em hiểu không tại vì người ta gọi là hột làm như vậy đó tại sao người ta làm thì để chống những cái anh thầy thợ những cái anh mà gọi là đánh lâu năm rồi á người ta canh người ta đánh được những hột chợ rất là nguy hiểm đó thì uh, anh em à, xem video thấy hay thì anh em à, nhớ liên hệ tới hai số điện thoại trên màn hình nha anh em 0981 521 và 0966 521 để được uh, uh, tư vấn này thứ nhất là tư vấn thôi đó anh em uh, cố gắng là, là gọi trực tiếp nha anh em chứ còn nhắn tin đó thì là đôi khi uh, bằng biểu thì không có trả lời kịp cho anh em thì anh em thông cảm nha đó thì anh em cứ nhớ thì gọi trực tiếp gọi uh, trong vòng uh, phút 2 phút để anh em hiểu hơn về cái bộ môn này chứ còn đừng có ngại vấn đề gì hết đó anh em chưa hiểu thì cứ liên hệ để mà anh em hiểu hơn thì à, còn à, sắp đến Tết rồi thì chúc anh em cái năm 2020 và 2021 sắp tới thì thành công hơn và vui vẻ may mắn nha anh em xin chào anh em nha hẹn anh em những cái video lần sau